em mở em ăn hả rồi ờ, đi em mở đi ui rồi ơi này mặt xíu em này đây bao nhiêu nhỉ 5 triệu này 5 triệu này đây bao nhiêu nhỉ 10 triệu 10 triệu ba đây đấy chưa rồi tiếng đầu tiếng thứ hai thua rồi 16 điểm à chảy máu rồi chảy máu rồi Ta xíu anh ơi 5, 20 triệu xíu mày. ơi 20 à? triệu xíu à 25 triệu xíu 25 triệu 15 triệu xíu này 15 triệu xíu à ăn hết mặt tài này bán hết mặt xỉu em này em Đấy. mở mở ra ăn ăn thì mở mình đánh trống này xíu ôi giời tài lại 14 điểm này xỉu ăn này điểm thế Đấy bao nhiêu ơi ba chục ăn 10 15 20 25 30 này 30 về này vâng, xin nhé về nhá câu tài này chết rồi đánh cái lắc tiếp à 14 ờ, điểm tài này điểm thế nhỉ Ôi chết rồi 10 à, tài xỉu nha anh em ơi hai năm triệu xíu à tài không này tài này rồi anh tiếp tay nốt nghỉ rồi bốn rồi à? nhận bốn chục rồi à? mười hai triệu tài ờ. cái cân này đánh khắc muỗng đi tài con anh đâu không anh cái mở à tài xỉu sợ đấy đèn đấy nhỉ Ô, đánh mày mày đấy tiền rồi. Đây 30 hả? 40 anh. 1. Anh em đánh nhá, nghỉ ơi. 3 này. 40 này, sao bàn này đỏ thế nhỉ? Vâng, xin nha. Xíu 6 điểm ai? Ok không ơi. Anh em đánh treo vào này đỏ này. Tài hai chục đánh đánh treo ra sao các máu đấy. Em 50. Còn bắt tôi mấu nốt này. 50 này. 50 này. Bán hết mặt tài cho em này. Em ăn thì mở này. Em ăn. ăn thì mở. Ờ. Tài. Ui, Ui giời, 8 điểm này. Ăn tài vô về em ơi. 50 không? 10 này, 20 này. 30 Ôi, 40 này đỏ 30 này. 50 xỉu ừ, rồi anh em còn ai đánh không thôi thôi hai cái đánh chứ rồi thế còn mỗi tôi và đánh à ôi tôi nghỉ trước nhá anh đánh em 50 tài 50 tài đánh được không 1 2 3 4 5 này bán 50 triệu xỉu cho em này ăn mở này em mở nha ok xíu xíu ui tài vậy em ăn luôn nha ăn 50 triệu rồi thế ờ, đây còn 50 triệu tí xuống xe anh giả nghỉ đi Xin chào anh em nhé đây thì tại sao anh em chơi những cái trò chơi đỏ đen như là bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa đấy 10 hôm chơi thì 9 hôm mất tiền đấy thì tại sao anh em thua tại sao anh em mất tiền tại sao anh em lại nợ nần thua tha đấy thì anh em hãy xem hết video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu cho anh em những cái cách chơi những cái công nghệ đồ bịp tinh vi mới nhất hiện nay anh em nhé thì đây trên tay tôi là cái sản phẩm máy quét laser hàng công nghệ cao độc quyền mới nhất của công ty tôi giúp anh em chơi giúp anh em giành chiến thắng trong tất cả những cái bộ môn chơi của anh em từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa đấy thì cách thức hoạt động nó rất là đơn giản thôi anh em mình mang cái máy này vào sân chơi sòng sới phạm vi từ 5 đến 7 mét đấy là máy nó có thể báo chính xác cho anh em biết biết nó ra cái gì để em đánh rồi đấy thì sau đây tôi sẽ đi vào test trực tiếp cái máy này đấy cái độ hiệu quả của nó như thế nào đấy thì giúp anh em chơi giúp anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi của mình được hay không đấy tôi test trực tiếp cho anh em xem anh em nhé đây thì đầu tiên tôi sẽ thử qua đồ đạc hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy bằng cái thanh nam châm này đây anh em chơi nên biết rồi đấy đây test qua lắp cho anh em xem này đấy hoàn toàn là nắp bình thường luôn nếu mà là đồ bịt thì nó sẽ hít rất chặt luôn đấy này hột này đĩa này hoàn toàn bình thường luôn này bát này đấy bát đĩa hoàn toàn bình thường thôi anh em đến sân chơi sòng sới thì là bát đĩa quân vị hộp nắp là hoàn toàn là của người ta đấy mình chỉ cần có cái máy này là mình cũng đã có thể giành chiến thắng rồi đấy tô hoàn toàn là cái tô ăn canh của tôi thôi đấy hộp hạt cũng không phải hít luôn đấy thì tôi test nhanh qua anh em bằng cái thanh nam châm này thì chứng tỏ những cái đồ đạc hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi đấy thì đầu tiên để chứng minh cái độ hiệu quả cái máy này thì tôi test môn đầu tiên cho anh em là cái môn tài xỉu này anh em nhé đây tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ra ba cái hộp tài xỉu này đấy đây thì cái nguyên lý hoạt động của cái máy này nó hết sức đơn giản thôi anh em mình vào sân chơi sòng sới này anh em khởi động cái máy này lên này đấy, anh em thấy không máy nó chuyển sang chế độ máy nó đang quét laser đấy nó phân tích mặt hột đấy thì lúc này anh em mình để cho nhà cái người ta sóc từ 2 đến 3 ván đi để người ta sóc thoải mái đi đấy 2 đến 3 ván là máy nó có thể phân tích được rồi đấy anh em chỉ cần sóc hai ván là máy có thể phân tích chuẩn anh em 100% rồi đấy sau khi đó là anh em chuyển cái máy này sang cái chế độ báo dung đấy thì tôi sẽ để cái máy này vào trong cái chiếc cốc này để cho cái âm dung âm báo của nó vang dung vọng lên đấy cho anh em nghe mắt anh em nhìn vào đây tai anh em nghe kết quả máy nó báo xem cái độ chính xác đến đâu anh em nhé test luôn cho anh em này thì cái nguyên lý dung của nó hết sức đơn giản thôi em chú ý nhá đấy. thì cái tài máy nó sẽ báo hai dung xỉu máy nó báo một dung cho anh em biết anh em phân biệt anh em đặt tiền anh em nhé test luôn cho anh em xem này anh em chú ý nghe nhé đấy sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé như ván này máy báo hai dung hai dung đồng nghĩa anh em đánh tài này mở luôn cho anh em xem này ok chưa ba bốn sáu mười ba điểm tài này tiếp tục tiến thang cho anh em xem này đấy cứ cự đi từ 5 đến 7 mét trở lại là máy nó báo chuẩn anh em rồi như ván này máy tiếp tục báo hai dung hai dung đồng nghĩa anh em đánh tài không bao giờ sai được mở anh em xem này đấy 5 4 6 đấy 15 điểm này tài chưa đấy sóc mạnh em sóc nhẹ đều được anh em nhé ai sóc ai nào cái đều được đấy như ván này máy tiếp tục báo hai dung hai dung đồng, đồng nghĩa anh em đánh tài cho tôi mở anh em xem này đấy 5 6 1 đấy chuẩn chưa anh em đấy thì anh em vừa tôi qua tôi tiết cho anh em về cái độ chuẩn xác của anh em cái máy này khi nó sử dụng trong cái môn chơi tài xỉu đấy thì tiếp theo đây tôi sẽ test qua anh em trong cái bộ môn sóc đĩa khi anh em sử dụng cái máy này độ chính xác của nó như thế nào anh em nhé thì em nhớ này chơi xong một môn thì anh em mình nhớ là khởi động lại cái nguồn của nó anh em nhé đấy những cái dữ liệu trong máy nó sẽ reset lại từ đầu để anh em chơi đây thì đây tôi sẽ chọn ra một số những quân vị một số những cái lá bài để tôi cắt cho anh em Đấy. chọn ra vài nã để cắt làm quân vị cho anh em đấy có nghĩa là anh em đến sân chơi của người ta thì quân vị nắp đĩa là của người ta hết đấy mình làm sao mình có cái máy này là nó sẽ báo và báo chuẩn 100 phần trăm cho anh em biết trước kết quả rồi đấy đây, tôi chọn ngẫu nhiên ra vài quân vị này thôi đây anh em nhé đây lựa chọn là bốn vị này Đấy, em thấy chưa test qua luôn cho nam châm em này Đấy, không hề hít luôn này ok chưa thì nguyên lý dùng của nó như sau này đối với cái trò chơi sóc đĩa này ấy, thì cứ một dung anh em đánh lẻ hai dung anh em đánh chẵn đấy còn anh em nhớ là vào cái sân chơi nào thì anh em cũng phải cái thao tác đầu tiên là anh em phải khởi động cái máy này lên này nó chuyển sang cái chế độ quét laser là ok rồi này đấy khi máy nó đang trong chế độ quét rồi đấy anh em cứ sóc vài tay đi để cho nhà cái người ta sóc đi đấy hai ba tiếng đầu thì cứ để cho máy phân tích đi tập hai tiếng là ok rồi đấy sau khi nhà cái người ta đã sóc hai ba tiếng rồi đấy anh em mình chuyển cái máy này nó sang chế độ báo dung đấy tôi lại tiếp tục để ở trong cái cốc này để cho nó rung vọng lên cho anh em biết đấy anh em phân biệt nhé rồi anh em nhớ nhá một dung em đánh lẻ hai dung em đánh chẵn này này tôi sóc cho anh em xem này đấy, ai sóc ai làm cái đều được anh em nhé như ván này máy báo một dung anh em nghe rõ chưa một dung từ anh em đánh lẻ này này tất tay vào đẻ tôi này ok chưa ba trắng này đấy tiếp tục nhé đấy như ván này máy báo rõ ràng anh nghe đấy hai dung hai dung đồng nghĩa đánh chẵn mở luôn cho anh em xem này ok chưa chuẩn chưa đã gọi là đồ bịp đấy đã gọi là công nghệ thì không bao giờ có độ sai lệch được anh em cần anh em chỉ cần alo trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình thôi là anh em đã sở hữu được những cái thiết bị công nghệ cao nhất tinh vi nhất hiện nay rồi anh em nhé như ván này máy báo hai dung hai dung đánh chẵn đấy đánh 10 tỷ vào chẵn cho tôi này mở này ok chưa Tự tử luôn đấy anh em thấy cái độ chính xác cái độ hiệu quả của cái máy này khi anh em sử dụng để chơi cái bộ môn sóc đĩa này chưa đấy, không có một tiếng nào là có tiếng sai lệch cả đấy tôi khởi động lại cái máy này để tiếp tục test sang cái bộ môn tiếp theo là bộ môn chơi bầu cua cho anh em xem này tôi sẽ chọn là ngẫu nhiên ba con hộp này và cái hộp đặc biệt đẹp một chút anh em nhé đây thì ở cái môn chơi bầu cua này đấy thì cái nguyên lý dung của nó hơi khác một chút thì anh em theo dõi trên màn hình đây đây em nhìn nhá bầu sẽ không dung đấy cua nó dùng một cái ngắn tôm nó dùng một cái dài cá nó dùng hai cái ngắn gà hai cái dài và nai là ba cái ngắn đấy anh em cứ nghe máy báo và anh em đánh theo máy là anh em có tiền rồi đấy thì cũng tương tự như vậy thôi đấy vào sân chơi thì các em nhớ khởi động cái máy lên để nó bật sang cái chế độ quét laser này đấy sau khi khởi động đến máy rồi thì anh em cứ để nhà cái người ta sóc vài tay đi đấy thông thường thì cứ tầm hai hai tiếng là nó có thể báo chuẩn xác 100% cho anh em rồi đấy tôi lại tiếp tục để trong cái cốc này để cho cái nhịp rung của nó rung vọng lên cho anh em nghe anh em phân biệt anh em nhé vâng anh em chuẩn chuẩn nhớ là chuyển cái máy này sang cái chế độ báo dung để cho nó nhịp dung nó phân biệt anh em phân biệt anh em đánh anh em đặt tiền anh em nhé này sóc cho em xem này đấy như ván này máy báo một dung ngắn một dung ngắn tương ứng em đánh cua này mở anh em xem này ok chưa hai cua một tôm đấy cực kỳ chuẩn xác luôn tiếp tục này đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé đấy cực kỳ chính xác luôn đấy như ván này đấy máy nó báo không dung, đấy, không dung từ anh em đánh bầu nhé nhiều anh em lại lầm tưởng là máy nó không dung là nghĩ nó không báo nhưng không phải nếu mà máy nó trong trường hợp anh em mình khởi động máy rồi mà máy nó không dung thì tương ứng anh em đánh bầu anh em nhé mở anh em xem này chuẩn chưa hai bầu một nai đấy thì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao vào sân chơi cái máy này nó rung to như vậy thì liệu có bị phát hiện không thì tôi xin khẳng định và xin cam đoan anh em luôn là cái máy này nó rung cực kỳ êm luôn kể cả trong môi trường đêm tối yên tĩnh anh em sử dụng cái máy này cũng không thể phát hiện được không ai có thể nghe được đấy bây giờ thì tôi sẽ cầm trực tiếp lên tay đấy để anh em để gần cái camera này luôn để cho anh em nghe xem là anh em có nghe cái âm thanh máy báo không anh em nhé sóc anh em xem này như ván này máy báo tôi biết là một dung dài đấy một dung dài anh em có nghe không không bao giờ nghe được đấy tôi cầm trên tay thì chỉ tôi có thể cảm nhận được thôi máy báo tôi một dung dài một dung dài tương đánh tôm này mở anh em xem này ok chưa quá tôm này tôm cá bầu này đấy cực kỳ chuẩn xác luôn đấy thì sau đây thì để cho anh em đỡ phải nghi ngờ hay là về cái đồ chơi này thì tôi bóc luôn cái quân hộp cho anh em xem này đấy đấy hoàn toàn là cái hộp anh em mình mua ngoài hộp anh em mua ngoài chợ thôi đấy đấy đấy anh em thấy chưa đây đấy hoàn toàn hộp thường một chợ thôi anh em nhé đây thì nhiều anh em đấy đây là cái máy này khi em sử dụng để chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa ngoài đời anh em cũng thấy cái độ hiệu quả từ đầu giờ tôi test anh em ấy không bao giờ có độ sai lệch luôn đấy thì nhiều anh em thua tha mất tiền về những cái trò chơi bầu cua tài xỉu đấy ở trên mạng đấy ở trên điện thoại đấy thì đây tôi test luôn cho anh em những cái trò chơi như này tôi đã lập trình sẵn ra và tôi là người biết trước kết quả đấy đây như môn này là cái môn tài xỉu đây sóc cho anh em xem này đấy đây nhá em nhá như ván này là xỉu này ok chưa đấy 8 điểm xỉu này tiếp tục xỉu này mở này ok chưa 10 điểm này tiếp tục xỉu này ok chưa vẫn 10 điểm xỉu này Đấy, như ván này là tài này mở anh em xem này ok chưa 13 điểm tài nhá đây sang cái bộ môn tiếp theo là bộ môn bầu cua này Đấy game nào tôi cũng có thể giúp anh em giành chiến thắng được Bởi vì những cái game này tôi là người lập trình ra Tôi sẽ là người biết trước kết quả rồi anh em nhé Đây Như ván này đây Như ván bầu cua nó ra kết quả là con gà, con cua, con nai Đấy Gà, cua, nai Đấy anh em có thể biết trước kết quả không nhưng mà như tôi là tôi có thể biết trước kết quả tôi đánh ở đây anh em nhé đấy, như ván này là tôi đánh con cua này mà anh em xem này ok chưa bầu bầu cua này bầu bầu cua đấy đấy tôi là người lập trình ra tôi luôn luôn là người biết trước kết quả để tôi đánh rồi đấy như ván này là tôi đánh tiếp tục tôi đánh con bầu này mở anh em xem luôn này ok chưa hai bầu một gà đấy rất chi là chuẩn xác luôn đấy tôi lập trình ra thì tôi sẽ là người biết trước kết quả để tôi đánh mà tôi đánh con cua tiếp theo nhanh anh em nhé ok chưa đấy bầu cua gà đấy cực kỳ chính xác luôn đấy. tiếp theo là cái trò chơi sóc đĩa này đấy anh em nào mất tiền mất bạc vì những cái trò chơi đỏ đen những cái trò chơi bầu cua tài xỉu trên điện thoại như này thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình tôi sẽ cung cấp những cái thiết bị như thế này cho anh em chơi anh em là người chiến thắng anh em nhé như cái này là nẻ này chuẩn chưa chẵn này đấy ok chưa nẻ này đấy ok chưa chẵn này đấy chuẩn chưa đấy đây tôi còn rất nhiều những cái phần mềm đấy anh em mình bất kỳ anh em nào cần anh em cứ điện thoại lên trực tiếp công ty tôi đấy tôi sẽ hướng dẫn anh em chơi hướng dẫn anh em giành chiến thắng trong những cái trò chơi như thế này đấy còn những cái phần mềm như thế này đấy nếu anh em nhận anh em mua từ công ty tôi là tôi sẽ bảo hành cho anh em trọn đời luôn đấy anh em cài đặt một lần duy nhất trên máy là anh em có thể chơi mãi mãi rồi đấy còn với những cái thiết bị máy quét laser như thế này anh em mua là công ty bảo hành 2 năm cho anh em luôn đấy thì hiện nay công ty tôi đang có hai cơ sở một là cầu Bình Triệu thành phố Hồ Chí Minh hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội đấy anh em có thể qua trực tiếp công ty cầm đồ đạc bát đĩa quân vị các em qua test hàng thử hàng thực tế luôn đấy trải nghiệm đồ đạc xem độ hiệu quả đến đâu đấy thì thời lượng video có hạn thì xin chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi sòng sới của mình anh em nhé